đem lên đập bay Ủa sao đem đến tự đỏ dữ vậy? Nên đọc cho nó sáng đẹp Đây Ui nóng quá Trời ăn lĩ gì chứ không đem lên nha của mẹ Để cái cửa tao ngoan Để tụi ba lấy Ui Ừ. Bỏ cái thớt lên Đó, trời ơi Ồ, thành nó lẹp, nó lẹp, nó lẹp, Một quả bị heo Để bộ quả này đi Quả là nó đó Wow Quả thành công Sau hai ngày thất bại Sau hai ngày thất bại cũng có ngày thành công Đấy, ăn, Đây. ăn cho nó, nó, nó, nó ngon thôi ba phải để nhiêu nhiêu anh làm miếng rồi một quả thất bại nữa đây Dạ được. Đâu đâu được. Rồi, nhưng mà hơi chạy. Khẽ ra khẽ ra nữa. Trời ơi, khiếp người thấy mùi thơm luôn á. <laughs> Đâu mà được. Nhưng mà gió của mẹ lẹp thôi. Cho thấy lá nữa là là, là đúng đó uh, uh, ghê ghê ghê cẩn thận cẩn thận nhưng mà ờ, thanh vật đường hơi hơi, hơi quá. chảy hơi quả à, đúng quá ngon quá cười xuống đó đi rồi tôi phải quẹt mọi người cái mũi nó đọc cái giò này chút xíu à ba trời ơi thấy ngon rồi đó Ê, ăn cẩn thận nó

sao bà chính với bà ủa quên nữa mẹ kêu mẹ phi mỏ tỏi giùm phi phi ờ. phi để để để, để tí nó bò vô gì ừ. để tí này em Ồ, cái này cho. hơi bị ngon luôn nè em ơi trời ơi cái này là này, này. thành công, thành công luôn nè siêu thành công luôn nè Wow. cái gì trời Khiếp. thôi chữa tre bị rơi xong ba gọi ba làm nha con tưởng nghe quẹt chứ phải cái rồi xong một quả lép quả nó bị lép không có gì hết em thấy chắc nướng mong một nửa nửa đó giống như mấy quả đó nó mới thành công đó tỷ lệ thành công hôm nay rất là cao trời ơi nó vùn hết rồi mình chưa biết cách lấy cho nó đừng vụn chắc là cái chẹn quá okay. cái chén kêu kêu trời ơi, cái tay khiếp cái tay ăn cầm thành dính vào đô Dạ Ngon quá các bạn ơi công quá <laughs> đâm một phát nạt luôn <laughs> cái này nên quay dọc hay quay ngang ta không cái chuyện này phải bỏ lên trên này nè đó vậy đó không hơi cao xong đi màu này mình nướng hơi bị chuyên nghiệp mày cái chạy qua banh đừng có lị nữa bạn ơi chạy quá sao em <gasps> một quả bị lép bất ngờ quá thanh thám rồi <laughs> ừ, cái này còn wow. nguyên xí luôn trời ơi cái này là vừa nướng thành công vừa đập thành công luôn nè bạn ơi bạn tèm tèm cái tay lại cho mình nhìn đi <laughs> Trời ơi, nhưng mà cái này bị thúi rồi <laughs> Cái này thúi quắc rồi Trời ơi, thúi luôn á Ồ, hứa hẹn nữa nè Quả hứa hẹn Đây, hứa hẹn luôn Đừng làm bì nha bạn Nó dán gặn <laughs> Trời ơi, cái tay bằng tẹm tẹm này không có nhìn thấy đó wow siêu dịnh quá nha đập dứt khoát một phát nát luôn <laughs> không cái đó bị thủy rồi bị thủy rồi dứt khoát một phát nát luôn kiếm coi bà ăn không hai đứa. được ồ ngon ngon ngon khá là ngon Giờ mười á ba Chín giờ mười lăm rồi Giờ 15 Đến mũi ơi quanh cả tiếng Đức ơi, nó nghe nè Đức Bị Đức nó biết phi gì mà tao Chắc không biết Cho nó chơi Nhớ mè đi Đây nè, trời ơi, mấy cái này là ngon nhất luôn nè trời rượm <laughs> quá à. ừ. ngon dứt khoát một phát một ừ, oh, oh. đập dứt khoảng ngang phạt <gasps> trời mà quả nào nó cũng bị đây kìa kìa siêu mẫu ra kìa mẹ em à mẹ ơi mẹ có thể phi giùm con mở tỏi um, cái gì đó à, tỏi á mẹ chứ không mở phí tỏi á mẹ con sắc sẵn đó mẹ phi giùm con tình hình là đang bận <laughs> Tình An là đang đang bệnh quay phim ờ, đập hạt điều Đập hạt điều cho gái anh Ái dạ gớt rồi ờ, một quả bị khác thôi Chưa chưa chưa, con ăn được mấy cái cục chạy đen thui nhưng quá vậy nữa chồng đức này thử miếng mày ăn đức ơi đức lại ăn thử miếng rồi đức trời cho cho nó miệng nao đừng có bị chảy đây nè cái này nè đây nè nè đức nè lại làm nè hấp dẫn lắm luôn ngồi xuống ngồi xuống cho cảm nhận nha ngồi xuống rồi lại đây rồi cho cảm nhận luôn nhận thấy sao giống vị điều có mùi khét không <laughs> dạ không ngon không dạ có ăn nữa không dạ có ồ <laughs> trái này đập khá thành công nát luôn rồi đứt bóc ăn đi nướng thì rất là lâu nhưng mà ăn rất là nhanh <laughs> đi sao ăn rồi đi mẹ mượn cái vũng mày lại đây cái Em khỏi à. ở bên này cái cái mâm bến nó <laughs> Nghĩ sao đi cướp cái vung của mẹ chơi <laughs> Tiếp tục à, Ngon đức Ngon quá hen ừ. Trời ơi, thơm mà bèo Miếng trái mà giống vị cà phê quá à. Chạy đừng có ăn Hôm nay mình nướng hơi bị chuyên nghiệp Rồi cứ quát thôi ờ, một quả bị lép này bị bị lép chứ không phải do mình này là bị chạy này thì cháy thiệt mà chạy gần thịt rồi còn đâu nữa cháy rồi nha hai anh em của chưa hâm ăn chưa hâm ăn cái này à hay hay là ba ba anh em mình ăn đi trưa nay ăn điêu trưa cơm nữa ạ rồi thu quắc luôn con này bị lép rồi các bạn ơi hay anh tự thử coi ok ui từ từ từ wow ừ khá ngon sau đây cú đức tập thử có vẻ không chuyên nghiệp lắm à, <laughs> thú quát rồi Đức ơi nó xui xẻo là nãy nó đập ngay cái hộp bị thúi hãy xem nhà chuyên nghiệp đây một phát không bể <laughs> bể rồi bể luôn rồi, bể là nát luôn đều mang dụng đang trượt á đứt mờ mờ đang trượt lên trời ơi nữa hả sao bóp toàn cái xuôi dưới vậy nè nè đâu cái này ngon mà đứt nhanh đi nhanh đi ngon quá hen Ây da à? <laughs> Nó đập vô tay tôi <laughs> Một phát là máu Trong nè trong trong trong Sao mày Tình hình là gì miếng ăn Mà huynh đề Tương tàn <laughs> Tương tàn Chắc phải miếng mép nữa nè hết rồi hết rồi còn đây nữa mà trời ơi cái móng tay của đức kìa wow ngon quá đây. đúng quá trời wow. ơi trời ơi bình tĩnh bình tĩnh đừng chảy nước miếng nhiều quá ướt hết đều wow hấp dẫn chưa hấp dẫn chưa lấy cái này bạn ơi Wow, của Đức cũng thành công quá kìa wow. Uh nhẹ thôi Đức ơi Bình tĩnh, bình tĩnh Cẩn thận cái tay vô kìa Wow, đây đây đây đây, đây chị Trời ơi, quả này là thành công nhất này dơ luôn Còn Rồi phải... xong quả này là tệ nhất nãy giờ luôn <laughs> Tập phát nát luôn Đó, nhìn Đức kìa, nó lấy tay á Đức thật là chuyên nghiệp Đó, nhìn Đức kìa, đó, lấy tay đanh vô anh ấy là chuyên nghiệp để nó không có bị nát nhưng mà chắc đau tay lắm á yeah. <laughs> chuyên nghiệp nát luôn rồi rồi bắt đầu bóc dụng ăn <laughs> ngon đấy cuối cùng Hết luôn rồi Ngon quá Đây nó chị Đức ăn đi Đức Tự nhiên chạy con này chảy luôn rồi Rồi xong than rồi á Bỏ xuống đây Đức nè Nè Đức ăn thử miếng rồi đi Đức thử thử coi coi nó thấy mùi không có mùi không cái nào chạy quại đương ăn sao lấy luồn toàn bỏ cái này cái gì này? rồi ừ. ngon có thể cho cảm nhận ờ, ba từ đi ừ. ngon đắng gì đắng có ngay, anh có cháy đắng mà vậy hả ờ nó ăn mấy miếng gì nè nó Trời ơi. <laughs> nó lựa khôn lắm các bạn <laughs> rồi hai anh em dọn bài chiếm trương đi bà không cảm xúc luôn thôi hưởng cho bạn miếng ngon không chị ừ. Ừ nha hạt tiêu nướng nè rất là béo thơm ngọt ngon <laughs> ăn nhầm miếng thúi đắng quá <laughs> chưa kịp nói xong rồi xong đi vô bye à, bye quay lại bãi chiến trường Mà động vò luôn thật ra là đang nấu cái nồi gà hấp rượu